là kính lão đắt thọ lão đánh tám ba mà nó ra ba tám thì đấy là số mày mắc nhỏ nhưng mà tôi không sao tiền thì đã mất rồi không việc gì phải nhăn nhó nếu mà cảm thấy cuộc sống bế tắc hãy bốc cho mình một bát họ mày chỉ cần photo cái chứng minh thư và sổ hộ khẩu